sản phẩm này thì chúng tôi cam kết với quý khách hàng là máy số cực chất luôn xe chạy cực bốc và chuyển số cực mượt luôn quý vị nhá và một cái cam kết nữa đó là gầm đại chất quý vị nhá đi cực kỳ chắc chắn và chạy rất là bốc luôn và chúng tôi cam kết với quý khách hàng là chiếc xe này là một chiếc xe còn zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ luôn và bây giờ sẽ là một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe Lacetti CDX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 Đấy, và nó đã được uh, uh, sử dụng công nghệ đèn pha tự động rồi tự bật sáng khi trời tối và tự tắt khi trời sáng quý vị nhá Đấy, và cái uh, mặt ga lăng của nó đã được bọc uh, inox nhìn rất là trẻ trung sang trọng và thể thao quý vị nhá cái đèn uh, pha phía trước bên lái đây cũng còn trong veo luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự nố hay bạc màu đâu vẫn là đèn zin theo xe từ đầu luôn cái đèn gầm phía dưới này cũng vậy à, tất cả mọi tính năng đều hoạt động bình thường tên tư nhân chính chủ chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn quý vị nhá ba đờ sốc của nó thì còn rất là khớp khít luôn không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít hay là bị nứt vỡ gì đâu quý vị và nó còn rất là khớp khít đấy mà tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi nhá là chúng ta thấy là đây nước sơn của nó còn bóng loáng còn càng đét luôn quý vị nhá đấy đây và cái khoang lốp phía trước của nó đây chúng ta thấy rằng là cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá và cái lốp này cũng còn tương đối dày cái lốp này chúng ta đi một năm rưỡi hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật luôn đây và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy có sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị đấy thân vỏ thì căng đét không một vết gợn quý vị nhá đấy, các đường chỉ chạy dọc theo xe thì chúng ta thấy còn quá là sắc nét luôn không có bị mờ một chút nào luôn quý vị nhá đấy và bây giờ là cái khoang lốp phía sau đây chúng ta thấy rằng là cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và nó còn rất là sáng luôn quý vị nhá Đấy Và cái lốp này đây cũng còn tương đối dày Với cái lốp này chúng ta đi phải 2 năm nữa Mới nghĩ tới việc phải thay lốp Nó cũng đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật luôn Đấy, Và cái mặt la răng của nó đây còn khá sáng luôn Mặt la răng này không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy thân vỏ đây tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi Còn càng đét luôn quý vị nhá Kiểu dáng đẹp Hợp thời trang Thể thao Thanh lịch Giá thì rất bình dân Chỉ bằng một em morning đời lẻ 9 lẻ 10 thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe bản full option với rất nhiều các tính năng hiện đại nhá quý vị nhá đấy đây, cái đèn pha phía cái đèn hậu phía trước phía sau đây cũng còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị hoen nố hay bị bạc màu đâu quý vị vấn đề là zin cho xe luôn thân vỏ đây như đã giới thiệu càng đét luôn quý vị không một vết gợn luôn quý vị đây cái khoang lốp phía sau đây đấy bên phụ đây đây nơi đang chỉ tay đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục tất cả mọi thứ còn sáng choang luôn như quý vị nhá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 Và sau khi xem xong video này thì chúng ta có thể đánh giá được đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi Và cũng có thể nhấc máy gọi điện ngay cho tôi được rồi Đấy. Và quý khách hàng Hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này Lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài để tôi xin phép quý khách hàng đi vào cái nội thất bên trong Chúng ta thấy là thân vỏ của nó còn căng đét luôn với cái sản phẩm này như đã cam kết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 nội thất bên trong của chiếc xe này đây đấy chúng ta thấy rằng đây đấy cái mặt tablo của nó đây chúng ta thấy còn tươi còn sáng như mới tinh luôn quý vị nhá đấy đây tôi thấy là cái vô lăng này chúng ta nhìn vào cái vô lăng này chúng ta biết đấy vẫn là da xịn của nhà sản xuất nha quý vị nhá đấy vẫn còn sần này các cái khóe vô lăng đây quý vị này đấy đi ít thì nhiều chúng ta nhìn vào cái khóe vô lăng này chúng ta biết luôn không bị mòn mờ một chút nào nhá đây chúng ta nhìn thấy cái mặt vô lăng của nó chưa bên trong nó được tích hợp túi khí rồi vô lăng là vô lăng tích hợp quý vị nhá bản đủ bản full option mà đây chúng ta nhìn cái khoái vô lăng phía bên này vậy da vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy cái mặt táp lô của nó đây đấy, nhựa của nó còn tươi sáng như mới tinh luôn quý vị nhá đấy trần của nó đây không có sờn sờ mờ một chút nào luôn quý vị nhá đấy, cửa sổ trời ghế da xịn đầy đủ hết quý vị đây Hàng ghế thứ nhất đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất còn rất là căng luôn Không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay về bị rách quý vị nhá Đây cái mặt Đây cái cửa uh, à, tabi cửa trước bên phụ đây quý vị Là chúng ta nhìn cái phần nhựa phía trên chưa Vẫn còn sờn à, Nhựa nó còn rất là tươi Các cái tay cửa không bị mòn mờ một chút nào Kể cả phần nhựa phía dưới này đây cũng vậy Keo chỉ thì cam kết với quý khách hàng là không mất một phân nha quý vị nhá Đấy với những chiếc xe mà có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng thực tế như vậy đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đấy keo chỉ đây không mất một phân nào luôn đây đinh tán của nhà sản xuất đây đấy kể cả phần phía dưới đây đây nơi hay tiếp xúc với nước đây nó cũng không bị à, mọt mục một chút nào luôn đây các cái chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần đồng chạm cờ lê mở lết đâu đấy rất là sáng luôn đấy táp lô của nó đây vô lăng cần số quá đẹp luôn đi rất là ít cho nên là máy rất chất đây cái hàng ghế thứ hai đây quý vị vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đấy. hàng ghế thứ hai đây đấy, chúng ta thấy rằng là mày rất là cầu kỳ vẫn là da xịn của nhà sản xuất không có dấu hiệu gì của sự rách vá gì đâu quý vị đây và cái mặt tắp bi cửa sau bên phụ đây quý vị đấy, còn tươi còn sáng như mới luôn các cái tay cửa của nó đây Đấy, keo chỉ ở đây quý vị không mất một phân sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đây đinh tán đây Đấy, rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đây kể cả phần phía dưới đây đây chúng ta thấy nó cũng còn sáng trưng luôn nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục chân của nó đây Đấy, sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, và đã được uh, có cửa sổ trời rồi quý vị nhá và bây giờ xin phép quý khách hàng tôi đi vào cái uh, chuyển máy quay sang bên lái đây, đây chúng ta thấy là cái đấy, mặt tắp lô của nó đây hàng ghế thứ nhất đây cái tắp đi cửa bên lái đây các cái phím bấm lên xuống kính đây còn quá đẹp luôn keo chỉ của cánh trước bên lái đây không mất một phân quý vị nhá các con ốc này cũng chưa một lần mở đinh tán của nhà sản xuất đây đấy kể cả phần phía dưới này đây chúng ta thấy nó cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá các cái chốt cửa đây tem của nhà sản xuất đây các con ốc này chưa một lần mở đây chưa một lần động chạm cờ lên một lết đây chưa một lần hạ cửa để à, sửa chữa gì đâu quý vị đây chốt cửa đây cái táp đi cửa sau đây đấy nó rất là sáng đấy bây giờ trời nó hơi tối rồi đây đấy, chúng ta thấy rằng là keo chỉ của cánh sau bên lái đây kể cả cái phần phía dưới này đây đấy, còn sáng trưng luôn tiện đây tôi quay cả gầm cho quý khách hàng xem luôn nha quý vị nhá đây rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đấy chúng ta thấy nó còn sần nguyên như mới luôn quý vị nhá không có một vết mọt mục luôn quý vị nhá đấy keo phủ sân nhà sản xuất nó còn dày bịch như thế này cơ mà quý vị đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn rồi đấy bây giờ sẽ là đến cái cốp sau đây đến cái cốp sau quý vị nhá đấy cốp sau là mở điện nhá quý vị nhá đấy bật phát là điện đây chúng ta nhìn cái nỉ này chúng ta biết luôn nó còn tươi còn sáng như mới luôn quý vị nhá đây keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Đây các lỗ bấm này quý vị Còn vuông đét này Lỗ bấm đây này Đấy còn vuông đét luôn Keo chỉ đây Sơn lòng vẫn là sơn zin luôn Đây hai bên hông của nó đây Đinh tán của nhà sản xuất đây Đây đinh tán của nhà sản xuất đây Cái đèn à, pha đèn hậu phía sau đây Bên hông này cũng vậy Đây đinh tán của nhà sản xuất đây Đấy Đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị nhá Đây khoang lốp đây Đấy đây ấy chúng ta nó còn sáng như thế này nhưng mà có khác gì xe mới đâu đây không có một vết mọt mục luôn đấy giờ được chỗ nào tôi dở hết cho quý khách hàng xem luôn quay được chỗ nào tôi quay hết cho quý khách hàng xem luôn quý vị nhá đấy rất là kỹ luôn quý vị này kể cả cái phần gầm phía dưới này đây đấy chúng ta thấy nó cũng còn sần còn xanh lét luôn quý vị nhá và bây giờ xin phép quý khách hàng đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó là phần động cơ cũng như gọi là cái trái tim của chiếc xe phần động cơ Đấy và bây giờ tôi xin phép quý khách hàng đi vào cái phần động cơ của chiếc xe này Đấy, trước khi đi vào phần động cơ tôi xin phép được nổ máy Đây, mặt tắp lô của nó đây Chúng ta thấy nó còn sáng đẹp như thế này cơ mà Đây Đấy, đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong vòng 8 đến 900 vòng trên một phút Không có một cái đèn báo lỗi nào ở trên chiếc xe này đâu quý vị nhá Đấy, cái mặt vô lăng của nó đây Đấy, cái khóe vô lăng đây hai bên khóe của nó đây ấy còn sần tươi như mới luôn ấy tắp bị cửa đây cũng còn đẹp luôn quý vị nhá đấy máy đại chất đèn pha tự động quý vị nhá đây đang bật sáng trời tối tự bật sáng này đây này đấy máy nổ cực êm luôn đứng gần không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự rung giật luôn và đứng gần còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá đấy không nghe được tiếng máy nổ luôn đấy đèn pha là đèn pha tự động này đấy tự bật sáng khi trời tối và tự tắt khi uh, uh, trời sáng quý vị nhá đấy máy máy đang nổ mới nổ cực êm luôn không nghe tiếng máy luôn quý vị nhá đây còn đây là cái cabo của nó này keo chỉ đây quý vị nhá đấy các con ốc này chưa một lần mở này quý vị này đấy chưa một lần động chạm cờ lên vào lết này đây cái trụ cột của nó đây đấy keo chỉ đây không mất một phân nào đâu đấy các cái lỗ của nó đây vẫn còn vuông đét đây vuông đét đây. đấy đinh tán của nhà sản xuất đây tem của nhà sản xuất đây đấy các cái lỗ đây nó còn vuông đét sơn lòng vẫn là sơn zin đây keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào đâu quý vị đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị đấy và điều đặc biệt nữa là như đã giới thiệu từ đầu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 vẫn sử dụng bình thường quý vị nhá à, đấy, đang chạy ra này đấy. ai mà say xe cần mở này ra cái là thoáng là đỡ say ngay đấy lại chạy vào đấy. đấy đầy đủ hết quý vị đấy đấy còn cái tắp bi cửa đây tối rồi đây. đấy keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào đâu nhá thì cả cái phần phía dưới này đây đấy tiếp tục cái hàng ghế thứ hai đây ấy còn khá mới nhá quý vị nhá và rất là căng luôn đây, cái tắp đi cửa đây ấy keo chỉ đây không mất đâu quý vị ấy đây cánh trước đây đấy keo chỉ đây quý vị không mất một phân nào đâu đấy các cái chốt cửa đây tem đây con ốc này chưa một lần mở đây